bảng báo giá chi tiết lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp và phiên bản nhập khẩu để quý anh chị lắm được. Thì à, như thường lệ thì đây là những cái video mà cung cấp cho tới những quý anh chị mà chưa mua chiếc xe Xpander này thì em sẽ cung cấp tới quý anh chị một vài à, nét nổi bật của dòng Mitsubishi Xpander đời 2020 này so với lại đời trước đó và những cái tính năng nổi bật của nó. Thì như anh chị sẽ thấy là ngoại thất của chiếc xe rất là đẹp đúng không ạ? thiết kế trẻ trung, năng động và khỏe khoắn. Thì với ờ, phiên bản Xpander số tự động đời 2020 này thì đèn cụm đèn pha của nó sẽ được trang bị là đèn led rồi quý anh chị nhé. Và đèn sương ờ, mù thì nó vẫn là đèn halogen thôi, những cái mặt ca lăng của nó trông nó đẹp hơn. Đó là cái điểm ờ, nhấn của đời 2020. Và tiếp theo đó thì có điểm đáng giá nữa nội thất của nó là ghế da rồi quý anh chị nhé nội thất ghế da màu đen nội thất hai tông màu màu đen và màu vàng kem như quý anh chị sẽ thấy bạn quay phía trần xe nó sẽ là màu vàng kem trông chiếc xe nó sẽ sáng hơn đó màn hình sẽ là màn hình ờ, DV 7 inch đó. trên vô lăng thì tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe và chế độ ờ, giữ chân ga tự động giúp quý anh chị sẽ Ờ, rảnh chân hơn khi đi ở trên đường cao tốc và nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn khi anh anh chị để để ở chế độ chân ga tự động đấy ạ hộp số ờ, tự động 4 cấp đó là những cái đặc điểm mà nổi bật của chiếc xe Xpander đời 2020 à, em ờ, muốn giới thiệu qua tại vì là rất nhiều video em đã nói rồi nên là nếu mà quý anh chị cần chi tiết thì Ờ, vui lòng xem lại cái video mà bài so sánh giữa Xpander D220 và những điểm khác biệt của nó mà em đã làm trước đó. Về màu sắc của chiếc xe Xpander D2020 này sẽ có 4 màu để quý anh chị lựa chọn nhé. Ngoài màu bạc như anh quý anh chị đang nhìn đến đây và màu trắng đây thì sẽ có thêm là màu nâu và màu đen để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ ờ, cùng uh, xem bảng báo giá chi tiết lăn bánh của chiếc xe Xpander GI020 này vào tháng 10 nó sẽ có những cái mức giá có phù hợp với lại là điều kiện tài chính của quý anh chị hay không thì chúng ta sẽ xem bảng giá đây ạ. Bảng giá là bánh xe Mitsubishi Xpander tháng 10 năm 2020 thì anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Xpander AT nhập khẩu thì nếu anh chị ở Sài Gòn ấy, giá lăn bánh của nó chỉ còn 686 triệu 500 nghìn thôi ở Hà Nội là 696 triệu và các tỉnh áp thuế 12% thì giá lăn bánh của nó là 681 triệu và các tỉnh thành còn lại là giá lăn bánh của nó là 668 triệu 500 đối với bản Xpander số tự động nắp ráp thì ờ, lăn bánh tại Sài Gòn là 675 triệu 500 và Hà Nội là 682 triệu còn ờ, các tỉnh áp thuế 12% thì giá lăn bánh của nó là 664 triệu và các tỉnh thành còn lại thì giá lăn bánh của nó là 657 triệu 500 đối với bản Xpander số sàn nhập khẩu thì giá lăn bánh tại Sài Gòn là 600 triệu 500 nghìn và Hà Nội là 611 triệu 500 và các tỉnh áp thuế 12% ấy, thì giá lăn bánh của nó là 594 triệu và các tỉnh thành còn lại là giá lăn bánh của nó là 582 triệu 500 anh chị nhé chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi uh, Xpander 2020 này thì đang được khuyến mại chung của các model đều là trải sàn da nó không còn được uh, tặng camera hành trình như là tháng trước nữa để biết về chính sách ờ, giá tốt nhất và cạnh tranh nhất thì anh chị vui lòng liên hệ với ông Tuyền theo số điện thoại em để trong video này để có cái chính sách giá cạnh tranh và các cái mức ưu đãi ờ, sau khi anh chị ờ, ủng hộ bên em đối với bản Xpander số tự động mà lắp ráp thì đang được nhà nước hỗ trợ 50% thuế thì và Xpander số sàn nhập khẩu thì đang được hỗ trợ 28 triệu tiền thuế trước bạ có thể trừ thẳng vào giá xe thì tính ra cái số sàn hiện tại bây giờ giá nó giá xe của nó rơi tầm 519 triệu đối với bản uh, Xpander số tự động nhập khẩu thì đang được uh, nhà máy hỗ trợ là 20 triệu từ phía trước bạn anh chị nhé thì cái bảng giá lăn bánh trên thì đã uh, đang được tính là uh, đã giảm trừ cái tiền uh, hỗ trợ thuế rồi anh chị nhé đối với anh chị nào mà tài chính uh, hơi khó khăn một chút thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị là mua xe trả góp thì số tiền uh, tối thiểu quý anh chị cần có đối bản uh, Evander số tự động nhập khẩu thì là ở Sài Gòn là 192 triệu ở Hà Nội là 201 triệu 600 và ở các tỉnh áp thuế 12% thì anh chị cần tối thiểu là 186 triệu 600 và đối với bà đối với lại anh chị nào ờ, ở các tỉnh thành còn lại thì giá năm bánh của nó tối thiểu anh chị sẽ phải cần là 174 triệu 100 nghìn đây là cái mức giá mà tối thiểu mà để anh chị có thể là bao gồm là 2% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm và thuế trước bạ rồi anh chị nhé đối với bản Xpander số tự động lắp ráp thì ở Sài Gòn thì anh chị sẽ cần tối thiểu là 181 triệu 100 và ở Hà Nội là 187 triệu 600 các tỉnh thành áp thuế 12% thì bây giờ còn 6% thì anh chị cần tối thiểu là 169 triệu 600 và các tỉnh thành còn lại là 163 triệu 100 đối với bản Xvander số sàn nhập khẩu thì ở Sài Gòn thì anh chị sẽ phải cần là 162 triệu 900 ở Hà Nội là 173 triệu 900 và các tỉnh áp thuế 12% thì anh chị sẽ phải cần là 156 triệu 400 và các tỉnh thành còn lại thì anh chị sẽ cần là 144 triệu 900 thì uh, ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị là vay được 8% giá trị của xe thì uh, độ em sẽ tính trong vòng 5 năm với lãi suất là ưu đãi năm đầu là 0,78% một tháng anh chị nhé thì ờ, anh chị sẽ cần số tiền là ờ, số tiền anh chị vay thì là đối với bản số tự động là ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị là vay được 494 triệu 400 thì tiền gốc trả nợ hàng tháng của anh chị sẽ là rơi vào 8 triệu 240 nghìn và tiền lãi tháng đầu thì nó rơi vào 4 triệu thì tổng tổng tiền ờ, phải trả tháng đầu tiên thì anh chị sẽ rơi tầm 12 triệu 240 nghìn và tháng thứ hai trở đi thì anh chị sẽ được tính theo dư nợ giảm dần chứ không phải là cố định là 494 triệu 400 số tiền vay lúc đầu đó lúc đấy thì anh chị sẽ chỉ còn à, trả là ờ, không uh, 0,78 nhân với lại 480 à, 4 à, triệu 484 triệu thôi, 486 triệu. Đấy, tại vì là nó tính theo dư nợ giảm dần đấy chị ạ. Đối với bản Xpander số tự động lắp ráp thì số anh chị cũng vay y như số tự động nhập khẩu thôi thì 494 triệu 400 là số tiền ngân hàng sẽ hỗ trợ chị vay và tiền gốc trả nợ tháng là 8 triệu 240 nghìn tiền lãi thì tháng đầu tiên là 4 triệu và tiền trả nợ tháng đầu tiên là 12 triệu 240 nghìn đối với bản Xpander số sàn nhập khẩu ấy, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị được uh, vay được 437 triệu 600 thì tiền gốc trả nợ tháng là 7 triệu 280 nghìn và tiền lãi tháng đầu tiên là 3 triệu 537 nghìn thì tính tổng tháng đầu tiên thì anh chị sẽ phải trả là 10 triệu 817 nghìn anh chị nhé